Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha ờ, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mồi câu cá trôi chép Bạn mồi mới Anh bạn của chúng ta gồm có một hai lạng à, đậu xanh rang Rang vàng các bạn Rang thơm mới là ok nha Cánh chim Cánh chim loại nào cũng được nha các bạn một lạng à, đậu phộng rang rang vàng lên rang thơm lên là ok nha các bạn D1 mồi câu cá D1 các bạn hôm nay à, mình làm à, bài mùa khô nha các bạn dành riêng cho chúng ta đi câu chúng ta chỉ việc lấy mùa này chúng ta trộn vô chúng ta đi câu thôi là ok nha các bạn đây là cám chim chúng ta làm mùa khô chúng ta đừng để cho nước dính vào nha các bạn đây là đậu xanh hai lạng đậu xanh rang nha các bạn rang vàng lên rồi chúng ta đem xay nhuyễn ra ok nha hai lạng đậu xanh rang vàng một lạng à, đậu phộng rang rang vàng thôi các bạn chúng ta rang đừng có rang cháy quá nha rang à, lên mùi thơm là ok một lạng nha các bạn Cắm chim hai lạng cắm chim nha các bạn ok đêm 1 này chút nữa mình sẽ à, trộn xong nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi à, xây ba cái phần lại chung với nhau nha các bạn hôm ta rất là đơn giản thôi ok các bạn mình đã xây xong hết những phần lại chung với nhau rồi các bạn thành phần cuối cùng đó chính là D1 mình sẽ bỏ hết à, một vô các bạn rồi ok sẽ trộn mà đều hết với lại chung nhau các bạn đây mình sẽ trộn đều hết thứ lại chung nhau nha à, có bạn à, kêu mình làm mồi câu cá chép xong ok mồi này à, câu cá chép xong hồ đập tất cả đều ok nha các bạn không có đề gì hết nha mồi này chúng ta để câu xong chúng ta với việc à, trộn thêm à, cám chim cám chim à, cám chim với lại à, chuối nha các bạn là ok nha vậy là ta coi cái câu được à, mùa à, cá chép xong nha các bạn đấy mồi chúng ta lên mùi rất là thơm hăng có mùi khét có mùi nồng phối hợp cho chúng ta có nhiều loại cá nha các bạn mà hôm nay chúng ta có đơn giản thôi dễ làm rồi ok một chúng ta đã xong các bạn cần kiếm cái à, cái hộp nào đó rồi các bạn bỏ vô để kính lại rồi ok nha mùa này chúng ta câu được à, một tháng nha các bạn một tháng à, vẫn giữ được mùi nha rồi ok Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip à, làm mồi khô ngắn của mình Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ nồi Đam mê câu cá của mình các bạn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau Đam mê câu cá luôn chia sẻ những bài mồi câu cá trên YouTube